ta thấy rằng là một chiếc xe còn như mới tinh luôn Thân vỏ của nó còn căng đét luôn Không có một vết gợn nào luôn Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn Và cái viền chỉ của nó chạy dọc theo xe kia Chúng ta thấy còn căng đét luôn Không bị mờ Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị Một chiếc xe 7 chỗ ngồi đa dụng và chúng ta có thể đi cả gia đình luôn điều hòa hai vùng quý vị nhá điều hòa là điều hòa tự động điều hòa hai vùng luôn và nó có một cái màu ghi xám có thể nói là một trong những cái màu đẹp nhất của cái dòng Kia Karen này thân vỏ thì căng đét luôn không có một vết chảy xước nào cả máy ngon quý vị nhá máy số ngon xe chạy rất là bốc luôn rất là đầm rất là chắc chắn luôn quý vị nhá chủ nhân người ta sử dụng chiếc xe này cũng rất là kỹ luôn Và nay chúng tôi chỉ bán với giá là 295 triệu đồng Giá trên cũng đã bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho khách hàng ở xa Và cho một chiếc xe sản xuất năm 2010 bản 2.0 một chiếc xe đa dụng 7 chỗ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 đụng ở đây quý vị nhá Đấy cái cụm đèn pha bên phụ đây còn trong veo như mới tinh luôn Không có dấu hiệu gì của sự hen ố hay bạc màu kể cả cái đèn gầm phía dưới này Và nó cũng còn rất là khớp khít với cái mặt cabo và cái ba đờ sốc Đấy À, và cái mặt ga lăng của nó đây kèm theo đó là biểu tượng Kia một thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc quý vị nhá Đấy, và à, cái đèn à, pha phía bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị nhá còn như mới luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu Đấy, và cái ba đờ sốc này thì chúng thấy không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay đắp ma tít nhiều đây và nó cũng còn rất là khớp khít với cái cụm đèn pha cái mặt ga lăng và cái cabo phía trước quý vị nhá đấy là cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này Đấy, thân vỏ thì căng đét luôn đây tôi quay thật gần chúng ta mới thấy được cái độ căng độ mới của chiếc xe này như thế nào Đấy, giá rất là hợp lý và quý vị các bạn đừng có chần chừ gì nữa nhanh tay nhấc máy để gọi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 rất là thời trang đấy gương là gương cụp điện quý vị nhé chúng ta tắt khóa thì gương này sẽ cụp vào và chúng ta mở khóa thì gương này tự xòe ra quý vị nhé đây quay thật gần chúng ta mới thấy cái giá trị cái thân vỏ của nó đẹp như thế nào và giá thì chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning thôi quý vị nhé đấy để sở hữu một chiếc xe lại số tự động quý vị nhé đây cái khoang lốp của nó đây quý vị đấy chúng ta kể cả là cái gót của khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá quý vị nhá còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy Đấy, và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi một năm rưỡi nữa mình nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá và cái mặt la răng phía sau đây cũng còn khá là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị xước xác gì đâu quý vị Đấy, chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm mới Đấy, và cái cụm đèn pha cụm đèn hậu đây xin lỗi quý vị cụm đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo luôn như mới luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá Đấy và chủ nhân người cũng đã độ thêm cái cam lùi phía sau rồi màn hình cam lùi đầy đủ hết quý vị nhá đấy và thường xuyên bảo dưỡng ở hãng quý vị nhá đấy, tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn quý vị nhá đấy bảo hiểm thân vỏ vẫn còn nhá quý vị nhá bảo hiểm thân vỏ còn đến năm 2020 luôn và cái cụm đèn hậu phía sau đây bên phụ đây cũng còn trong veo luôn sáng trưng luôn quý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 quay thật kỹ quay chi tiết à, cái mặt cabo phía trước ba đờ sốc phía trước hai cái cụm đèn pha phía trước đấy bốn khoang lốp bốn quả lốp và bốn cái mặt la răng và bây giờ Trước khi đi vào nội thất bên trong thì một lần nữa tôi xin phép quý khách hàng lại đi một vòng quanh xe, quay thật kỹ chiếc xe này nha quý vị nhá.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 Rất là đẹp luôn, một chiếc xe đa dụng 7 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn. Rất là tiện dụng luôn quý vị. Nhà có 6 7 người chúng ta đi trên một chiếc xe luôn không có ví dụ như chúng ta mua xe à, 5 chỗ ngồi chúng ta đi à, vợ chồng hai đứa con thế là hết đấy còn ông bà để nhà.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 của chiếc xe này có rất là dài quý vị nhá Đến tận tháng 5 năm 2020 cơ Đấy và bảo hiểm thân vỏ nó cũng còn đến năm 2020 Và bây giờ là nội thất bên trong Vào nội thất bên trong thì chúng ta cũng mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết là xe đi ít đi nhiều hay là như thế nào kể cả hai cái bên cái khóe vô lăng này không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá vô lăng và vô, vô lăng tích hợp quý vị nhá và hai à, túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy là như vậy đây đấy nhựa của nó đây chúng ta thấy còn sáng trưng chưa như mới luôn và đã được chủ nhân người ta độ à, màn hình cam lùi rồi camera giám sát hành trình đầy đủ hết quý vị nhá đấy hàng ghế thứ nhất đây còn sáng trưng luôn may rất là cầu kỳ luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá và nó còn rất là căng luôn quý vị nhá đấy kể cả là cái nhựa ốp ghế đây cũng còn mới luôn đấy, cái bậc lên xuống này quý vị đấy nơi chúng ta hay để chân dẫm chân vào đây nó hay bị xước sang nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá đấy <clears throat> cái chốt cửa đây cũng còn sáng choang luôn các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần đầu chạm cửa lên mở lết quý vị nhá đây đấy tôi quay thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi đây kể cả là cái tabi cửa đây nhựa của nó còn mới tinh luôn quý vị Đấy, không có dấu hiệu gì của chúng ta thấy nó bị mòn hay bị mờ đây quý vị nhé kể cả cái phần phía dưới này đây Đấy, rất là sáng luôn các cái phím bấm này Đấy, còn rõ ràng luôn keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị nhá đây tôi quay Đấy, không đâm đụng không ngập nước đấy là cái cam kết của chúng tôi máy gầm đại chất luôn đi chắc nghịch luôn quý vị nhá đấy là như vậy đây cái cánh cửa sau bên à, phụ đây quý vị đây cái nhựa phía trên của nó đây chúng ta thấy chưa còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đấy sáng trưng luôn và đây keo chỉ của nó đây không mất một phân còn rõ ràng luôn quý vị nhá kể cả cái phần phía dưới này đây là phần hai tiếp xúc với nước đây cái bậc lên xuống đây hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn quý vị nhá kể cả là cái hàng ghế thứ ba này anh vậy rất là rộng rãi luôn đấy quý vị và nó cũng còn căng đét luôn quý vị nhá điều hòa là điều hòa hai vùng quý vị nhá đấy rất là tiện cho cái hàng ghế thứ hai thứ ba đấy, mát rất là nhanh luôn đấy và bây giờ tôi chuyển máy quay sang à, phía bên lái đây chúng ta thấy vô lăng là vô lăng tích hợp nha quý vị nhá đây đấy chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta mới thấy được là chiếc xe này nó chất như thế nào đây mặt tapi của nó đây nhựa nhá còn như mới tinh luôn quý vị không có dấu hiệu gì đây bị mòn bị mờ đây tapi cửa đây nó sáng trưng truyền tải những hình ảnh rất là thực tế thực tế nhất đến cho quý khách hàng luôn các cái chốt cửa đây các con ốc này cũng chưa một lần mở đây quý vị nhá đấy và như vậy keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào cả đấy các chốt cửa này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên một lết kể cả cái phần phía dưới này đây đây tôi quay cả gầm luôn cho quý vị xem nhá đây đấy chúng ta thấy chưa vẫn còn sáng trưng luôn cho quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay là bị ờ, các keo phủ nó kia vẫn còn dày cộp luôn kể cả cái hộp bu lê đây quý vị đấy keo phủ sần vẫn còn nguyên luôn hộp đinh tán đinh tiết còn nguyên luôn quý vị nhá không bị mọt mục gì đâu quý vị đấy cái tắp đi cửa phía sau bên lái đây quý vị đấy chúng ta thấy cái nhựa phía trên của nó chưa còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy, một chiếc xe còn như mới luôn quý vị mà giá thành của nó rất hợp lý luôn Chỉ với 295 triệu đồng Giá trên lại còn bao cả rút hồ sơ Và bao vận chuyển toàn quốc cho khách hàng ở xa nữa Keo chỉ của anh sau bên lái đây quý vị Đấy Còn đẹp luôn đây, Bật lên xuống là chốt cửa đây Hàng ghế thứ hai đây quý vị Đấy Và điều đặc biệt nữa là cửa sổ trời quý vị nhá Đấy Cửa sổ trời luôn Đấy, và đã là chủ nhân người ta đã bọc trần 3D rồi Cái trần 3D này rất là đắt luôn đấy quý vị nhá 78 triệu ờ, đồng cho cái trần này đấy đấy ai say chúng ta chỉ cần mở cái cửa này ra cái là đỡ say ngay điều hòa là điều hòa tự động quý vị nhá đấy phanh ABS hộp số tự động rồi vô lăng tích hợp đấy camera giám sát hành trình cam lùi màn hình đây chúng thấy nhựa của nó mới chưa đấy quay cận cảnh để cho quý vị và các bạn theo dõi luôn đây đấy rất là mới luôn quý vị nhá bây giờ thì tôi đến cái cốp sau cốp sau hai bên hông của nó đây đinh tán vẫn còn zin đét luôn quý vị đây các con ốc này chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đây quý vị đây đinh tán của nó đây quý vị còn càng đét luôn quý vị nhá và vẫn còn sáng choang luôn đấy cái đèn hậu phía sau của nó đây đấy, kể cả là cái nhựa phía sau của nó đây không có dấu hiệu gì của sự bị chảy xước ở đây quý vị nhá đấy chúng thấy là như vậy đây keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị đấy cũng còn càng đét luôn đây các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây đấy các con ốc này chưa một lần mở đây đấy tròn xoe đây quý vị đấy. không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng cả và bây giờ thì xin phép khách hàng tôi đi vào cái à, ờ, phần động cơ của chiếc xe này linh hồn của một chiếc xe đó chính là phần động cơ và tôi nổ máy nhá quý vị nhá Đấy, và bây giờ chúng ta thấy là cái vòng tua của nó chỉ là 8 đến 900 vòng trên một phút mức độ đạt quá chuẩn luôn quý vị nhá đấy đây này mới đến mức độ tem người ta còn chưa thèm bóc lên này quý vị này đấy tem người ta còn chưa tem bóc luôn đấy quý vị đấy. rất là mới luôn quý vị đây chúng ta nhìn cái nội thất của nó đây đấy sáng trưng luôn ta đi cửa đây nó còn sáng như mới tinh luôn quý vị đấy, và bây giờ đi vào cái khoang máy khoang máy máy êm du luôn quý vị nhá đây đi vào cái khoang máy chúng ta thấy cái chất của nó đây đấy sơn dấu của nhà sản xuất nó còn nguyên luôn này các con ốc chưa một lần mở đây quý vị này đấy như thế là như vậy nhá đây máy thì êm du luôn quý vị nhá đây chúng ta thấy và khô rong luôn quý vị nhá không có một vết dầu mỡ gì đâu quý vị nó thấy là như vậy máy êm du khô rong không một vết dầu mỡ quý vị nhá chúng ta thấy các con ốc mặt máy này này chưa bị mở đây này, quý vị này đấy turbo này chúng ta thấy là sáng trưng luôn không có một vết dầu mỡ nào đâu quý vị đây các con ốc này đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây này keo chỉ của cái cabo phía trước đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng cả đây các lỗ bấm này vẫn còn tròn xe đây đinh tán đây quý vị đấy đinh tán đây đấy biểu tượng của Kia đây quý vị cụ giảm sóc đây chúng ta thấy đinh tán vẫn còn đây đinh tán đây đấy quý vị nhá không đâm đụng không ngập nước đấy là cái cam kết của chúng tôi nhá đấy, tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy, keo chỉ thì không mất một phân nào cả máy thì êm du máy đang nổ đấy quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật gì đâu quý vị nhá đấy Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng thật kỹ cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Và chiếc xe chúng tôi đang giới thiệu đó chính là chiếc xe Kia Karen sản xuất năm 2010, bản đủ 2.0, số tự động quý vị nhá. Điều đặc biệt nữa là chiếc xe này nó mang hộp số tự động quý vị nhá.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 Đây chúng ta thấy mặt tắp lô của nó còn mới tinh chưa Đấy, vô lăng là vô lăng tích hợp nha, màn hình cam lùi đầy đủ hết, hộp số tự động, camera giám sát hành trình, rồi là cửa sổ trời đầy đủ hết nhá hàng ghế thứ nhất đây còn căng đét luôn kể cả cái bậc lên xuống vẫn còn sáng trưng luôn nhựa của nó đây táp bi cửa thì sần sùi như mới tinh luôn quý vị nhá đấy đây đấy, keo chỉ thì không mất một phân nào cả quý vị nhá đấy, kể cả phần phía dưới này các cái chốt cửa đây còn sáng trưng các con ốc này chưa một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 lốp của nó đây tất cả mọi thứ còn sáng trưng luôn sơn dấu của cái giảm sóc kia vẫn còn nguyên luôn đấy điều hòa hai vùng cửa sổ trời điều hòa tự động đầy đủ hết đây rất là đẹp luôn hàng ghế thứ nhất đây nhựa ốp chân ghế đây đây ta thấy cái tắp bị cửa đây sần sùi chưa kể cả cái phần phía dưới này chưa keo chỉ đây không có mất phần nào cả quý vị nhá chốt cửa đây Đấy, các con ốc này chưa một lần mở động chạm cờ lên mở lết gì đâu nếu đâm đụng người ta phải à, dỡ cái cửa này xuống để người ta gò quý vị nhá đấy đây ta bị cửa đây Nhựa nhớt sáng choang luôn Vỏ căng đét luôn Sơn cực đẹp luôn quý vị nhá Đấy Kể cả là hàng ghế thứ ba quý vị nhá Vâng vừa rồi tôi đã quay thật kỹ Rồi cái à, hình dáng bên ngoài cũng như là nội thất bên trong của chiếc xe này Để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Và à, xin được à, cảm ơn quý khách đã dành thời gian để theo dõi cái sản phẩm của chúng tôi Xin à, chúc quý khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công và xin được hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe này à, lần những video giới thiệu xe lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại một lần nữa thì chúng tôi à, à, xin được thông tin với quý khách hàng là chiếc xe này à, đang giới thiệu là chiếc xe Kia Karen đời 2010 hộp số tự động bản đủ bản đủ thì nó gồm có các trang bị như là điều hòa tự động phanh ABS cửa sổ trời à, hộp số tự động gương cụp điện Đấy, rất là nhiều các tính năng trên chiếc xe này và chủ nhân người ta đầu tư màn hình DVD cam lùi rồi là camera giám sát hành trình bảo hiểm thân vỏ còn đến tháng